Xin chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Tết Top 8 Và câu chuyện hôm nay mình xin phép được chia sẻ tiếp tục lại là một cô gái Một cô gái trẻ xinh đẹp và rất thông minh Chuyện hôm vừa rồi mình có gặp một em gái Đến cửa hàng mình cùng bố Để chọn mua một chiếc máy tính làm đồ họa Và để mang đi du học Ban đầu thì em có tìm hiểu và lựa chọn giữa một số máy laptop Windows Chuyên làm đồ họa và MacBook Pro 15 inch Sau khi được sự tư vấn của các chuyên viên bán hàng của Viettel 8 Cuối cùng em đã chọn mua cho mình chiếc MacBook Pro 15 inch 2018 mã MR962. Ngoài các yếu tố về cấu hình mạnh, có các đồ họa rời, màn hình 3K tuyệt hảo, thanh cảm biến tút 3 và có có bảo mật vân tay thì một yếu tố cực kỳ quan trọng khác để em quyết định chọn MacBook Pro 15 inch bởi nó gọn và nhẹ hơn những chiếc laptop chạy hệ đoàn Windows và đặc biệt nó được bảo hành trên toàn cầu yếu tố mà em khá lo lắng khi mua máy tại Việt Nam mà lại học tại bên Úc thì không biết si có sự cố cần bảo hành thì làm như thế nào. Mình xin phép giới thiệu một chút qua chiếc MR962. MR962 được trang bị cấu hình mạnh mẽ Intel Core i7 2.2 GHz, tối đa có thể lên đến 4.1 GHz, ổ cứng SSD 256GB cùng các đồ họa 4GB, RAM 16GB giúp bạn có một không gian lưu trữ các tài liệu, kho nhạc, phim ảnh cũng như các công việc đồ họa của bạn. Đây là một thiết bị hỗ trợ vượt trội so những cho những công việc của bạn trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn bao giờ hết. Phiên bản 2018 sử dụng chip 6 nhân Intel Core i7 thế hệ thứ 8 giúp bạn cải thiện tốc độ tổng thể hơn 29% so với thế hệ 7. Thế hệ thứ 7 cho bạn tận hưởng một hiệu suất làm việc cao với tính ổn định và tốc độ nhanh hơn hẳn. Và cùng mình xin thành cảm ơn em và bác đã tin tưởng sử dụng sản phẩm dịch vụ và ủng hộ VT88, một trong những đơn vị cung cấp laptop uy tín hàng đầu tại Việt Nam Chúc em có nhiều sức khỏe và học tập tốt. Ngoài các chính sách bảo hành và quà tặng chung thì em còn được khuyến mại thêm gói bảo hành đặc biệt. Bảo hành phần mềm và bảo trì miễn phí trọn đời cho năm máy của người thân. Đây là món quà của VT88 thay cho lời cảm ơn và cũng là sự khẳng định uy tín của VT88. VT88 số 1 về dịch vụ bảo hành, cam kết 100% sản phẩm chuẩn chính hãng